Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn hóa học lớp 9 Thế thì thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn ở cái phần làm bài tập nhận biết Và như là việc trước thầy đã nói Hôm trước ta mới nhận biết ở 4 dung dịch, năm dung dịch Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài tập dạng sáu dung nhận biết 6 dung dịch Trong đó ta sẽ chia làm ba nhóm Các bạn nhớ đăng ký kênh của thầy bằng để nhận những video mới nhất liên tục trong quá trình học các bạn nên và học những video từ theo thứ tự như vậy các bạn mới hiểu bài liền mạch được Đấy, kiến thức nó liền mạch nhớ rằng môn hóa học của chúng ta nó kiến thức của nó là xuyên suốt liền mạch nó không phải giống như các bộ môn như là môn vật lý hay là những môn đại số chúng ta môn vật lý của chúng ta là không học giỏi phần điện chúng ta học phần cơ phần nhiệt phần quang Đấy. nhưng mà đối với hóa học không như thế được các bạn hóa học nó phải tuần tự theo từ dưới lên Đấy. vì vậy mà các bạn hãy chú ý học theo các video liền mạch bây giờ thầy hướng dẫn các bạn bài 5 bài 5 là có 6 dung dịch à, có 6 lọ được, 6 dung dịch đã mất nhà gồm KOH BAOH cả hai lần HCl H2SO4 NaCl và K2SO4 người ta yêu cầu là bằng phương pháp khoa học để nhận biết các dung vị trên thế thì ở đây các bạn đã quan sát thấy rồi đúng không nhỉ ta thấy rất rõ ràng đó là sáu dung dịch này thì chia làm ba nhóm nhóm một là ba dơ nhóm hai là axit và nhóm ba là muối vì vậy thuốc thử đầu tiên ta dùng đó là ta dùng quỳ tím để ta phân nó làm ba nhóm thì nhóm làm quỳ tím hóa xanh cùng là ba dơ hai ba giờ nhóm làm quỳ tím hóa đỏ đó là hai axit và nhóm làm quỳ tím không đổi màu đó là nhóm hai mũ sau cái lượt hai ba nhóm người ta nhận biết trong từng nhóm một thế thì ở nhóm một chúng ta sẽ nhận biết bằng cách nào đối với nhóm một là nhóm gồm ba giờ người ta sẽ biết giữa KOH và BA người ta hay là thế ta thấy rằng ta sử dụng một thước thử thuốc thử nào đó bỏ vào một cái kết của và một cái không kết của khi thuốc thử để bỏ vào cái này rất dễ dàng các bạn sử dụng K2CO3 là được đúng nhận đấy. và các bạn có thể sử CO2 vào cũng được đấy. lưu ý như vậy tức là dùng cái quần nát hoặc là dùng ờ, muối sunfat hoặc không chít đều được cả đấy, các bạn dùng cái gì cũng được cái thứ hai là nhóm gồm hai cái lòng quỳ màu đỏ thì gồm axit chloric và axit axit chlorhydric và axit suric thì ở đây các bạn sẽ nhận biết bằng cách như thế nào đấy các bạn nhỉ à, giữa hai này ta sẽ dùng muối banji blue vì chỉ tạo thành banji sulfat kết tụ ta nhớ rằng muốn nhận biết ta góc SO4 ta cứ dùng muối banji sulfat và ta đúng nhận có banji đấy còn nhận biết hai muối này thì là kali sulfit và nát clorua thì nhận nhận biết ra góc sulfit chúng ta cũng có rất nhiều cách để nhận biết ra các bạn sẽ dùng muối banji đấy à, nhưng mà bạn ở đây chúng ta dùng mũi ba thì một vẫn được à, lưu ý như vậy bởi vì đây là mũi tác dụng với mũi nên là dùng ba ly luôn vẫn được các bạn lưu ý nhớ nhá đấy thì đây ta sẽ dùng ba ly luôn cái này cái tổ này không được vậy như vậy là xong đấy các bạn như vậy à, thế thì ở đây bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách trình bày cách trình bày thứ nhất là ta lấy quỷ tín vào cả ngũ cho quỷ tín và cả sáu phần tử này xin lỗi thì thấy thứ nhất là có hai nội làm quỷ tín hóa xanh là đựng dung dịch N là AKOH và BaOH tất cả hai lần rồi có mấy bạn nhỉ có hai mẫu thử làm thủy tính khóa gì các bạn nhỉ khóa đỏ là đựng cái gì các bạn nhỉ à, là đựng dung gì dung dịch gì đấy à dung gì HCl và H2SO4 còn tiếp tục là có gì đây có hai mẫu thử không làm quỷ tím đổi màu không làm quỷ tím đổi màu và đừng cái gì các bạn là à, là đừng cái nhà dung dịch gì đấy NaCl và K2SO3 à, như vậy như vậy thế thì ở đây các bạn này à, có một cái thầy nói là thầy thông thường đôi lúc biết hơi nhầm đấy nhưng mà thầy viết đúng thì các bạn không thấy phát hiện gì cả nhưng cứ viết nhầm là các bạn có lẽ là có lẽ là phát hiện là ngay đúng nhỉ nên đôi lúc mới nói rằng là cái quy ước là 100 trừ 1 bằng 0 như vậy có thời gian sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về quy ước về 1 100 trừ 1 là bằng 0 Đấy. người ta sẽ chú ý sau thứ hai khi ta chia làm được hai nhóm rồi ba nhóm và ta dần dần để đến từng nhóm một thứ nhất là đến nhóm thứ nhất nhóm thứ nhất ta sẽ thực hiện như thế nào đây là cho gì các bạn vào cho gì nào cho nào dung dịch gì nhỉ dung dịch K2CO3 vào hai một là quỷ hóa xanh đúng không thấy đúng không thấy có hiện tượng gì các bạn nhỉ à? có một mẫu thử tạo kết tủa chẳng đừng cái gì các bạn nhỉ à đừng dung gì BaOH tất cả này cái gì nào đây mẫu còn lại không có dân tự gì được cái gì các bạn nhờ à được dung dịch dung dịch vào à. tiếp theo ta là nhận tiếp tiếp cái nhóm là được quỷ dịch hoạt động thì đây ta sẽ làm là thế nào đây à là cho dung dịch gì các bạn nhỉ BACL2 vào hai ml là thủy hóa đỏ thì ta thấy như nào các bạn nhỉ à ta thấy rằng sẽ là có một màu thử có một màu thử tạo cái trục đúng không là là đúng không đúng cái gì các bạn nhỉ thực dung dịch gì đấy H2SO4 vì sao bạn nhỉ à, vì thế nào đây vì gì đây à, thì xin lỗi trên đây để không biết phương trình các bạn nhớ phương trình trên đây nhá xin lỗi đây đây cái phương trình trên đây là do là nào đây nhỉ đây là phương trình đó là BaOH tất cả hai lần cộng KaCO3 phản ánh BaCO3 cộng với KOH đấy phương trình ở đây các bạn nhé chú ý đây nhau một chút đúng không vì nào đây vì Ba C là hai cộng với H2SO4 để tạo thành Ba BaSO4 cộng HCl à, một thứ còn lại cũng hiện tượng gì một thứ còn lại không có hiện tượng gì là đựng cái gì các bạn nhỉ Đừng dung dịch dung dịch gì dung dịch HCl Đấy. và cái cuối cùng của chúng ta cái cuối cùng của chúng ta đó là ta sẽ dùng cái gì đấy các bạn nhỉ à ta sẽ dùng thuốc thử đó là BaCl2 đặc biệt cái này đúng được đúng nhỉ cho dung dịch hoặc là CaCl2 được vào hai mẫu thử không là hủy quy đổi màu Đấy. thấy thấy thì các bạn nhỉ có một mẫu thử tạo được tử được cái gì các bạn nhỉ à được dung gì đây được dung gì K2SO3 vì sao nhỉ à vì là CaCl2 cộng K2SO3 tạo thành CaFO3 kết của cộng KCl một thứ còn lại không có hiện tượng gì được gì các bạn nhỉ à được dung dịch gì đấy dung gì NaCl đấy thì như vậy là xong cái bài nhận biết 6 loại dung dịch các bạn chú như vậy và bây giờ chắc là các bạn đã nắm được cách làm đúng không các bạn nhỉ hiểu bài rồi đúng không à thì tin rằng các bạn đã hiểu bài và cách làm bạn phải biết nếu bạn nào chưa hiểu các bạn tua lại video để các bạn xem thế lúc này trong quá trình dạy thầy muốn nói rằng là thật sự trong quá trình dạy là thầy thầy khi vào thầy cũng biết hơi nhầm để thầy xóa rồi là thầy xin lỗi các bạn đúng không thì thực sự ra có phải là thầy thực sự thầy nhầm hay thầy cố tình nhầm thế thực chất ra mà nói như này các bạn này nếu như mà một thầy kể cho bạn cái câu chuyện đang nói về câu chuyện là 100 trừ 1 bằng không đấy thế thì như thế này ta đi trên đường nếu ta đi trên đường mà ta cứ đi đường bằng suốt ta không bao bị vấp thì gần như là ta chẳng quan sát ở trên đường biết có cái gì trong quá trình học cũng vậy các bạn đúng không câu chuyện 100 trừ 1 là như thế này đó là một người thầy giáo viết 10 phép tính 100 phép tính 100 bài toán làm 100 bài toán cho học sinh đều đúng nhưng duy nhất một lần thầy giáo viết lên một bài toán cố tình viết sai lên thì cả lớp ổ sai và cả lớp cho rằng người đó là như thế nào các bạn nhỉ thầy giáo là không tốt đấy thế thì ở đây ta mới thấy rằng vậy ta đã làm tốt 100 lần rồi làm tốt 100 lần nhưng có một lần không tốt thì người ta cho rằng là như nào bạn nhỉ à là không tốt Đấy. vậy như vậy thì điều đó là không hợp cho các bạn à thực sự ra cái người thầy đó không phải là không phải là bị sai mà người thầy đó như là này cố tình viết sai Đấy. tại sao cố tình viết sai viết sai để cho học sinh xem xem học sinh nó có đọc được không đấy ví dụ trong quá trình làm bài này này, này thi thoảng thì cứ viết có thể thấy cái nhầm này một tí Đấy. nhưng để cho các bạn xem các bạn thấy trong đầu óc của các bạn xem các bạn có thấy bị có vấn đề hay không Đấy. sao thầy xin lỗi bài lại vì sao à vì thầy muốn tạo cho các bạn có những cái trong quá trình học các bạn thấy tạo tình huống có vấn đề trong đầu chúng ta Đấy. tình huống vấn đề là khi mà không ai thầy biết ở đây đúng sai các bạn mà nhận biết được là thầy biết sai chứng tỏ là bạn hiểu bài tốt quá và thầy thì không phải là thầy viết sai đâu mà đó thầy cố tình biết sai để mình tin Đấy. thì đó là một trong những cái cách mà để cho làm cho các bạn à, tạo cho các bạn là kiểm tra kỹ từ các bạn xem Đấy. nhưng bên cạnh đó câu chuyện này nếu như thực tế là một việc như này thì các bạn 100 trừ một là bằng không như thế tức là thế này các bạn giúp đỡ người ta 100 lần thành cái thói quen cuối cùng ngày nào các bạn giúp đỡ họ thì thành cái thói quen tức là trong quá trình quan hệ bạn bè các bạn hay là quan hệ xã hội thì nếu như các bạn giúp đỡ người ta một trăm lần liên tục cái người nhận giúp đỡ đó người ta nghiễm nhiên là người ta nghiễm nhiên được nhận như vậy và người ta thấy rằng cái việc các bạn làm cho người ta là việc bình thường thế thì sau đó trong quá trình cuộc sống các bạn không may chỉ làm cho người ta phật lòng một lần thì cái một lần đó họ nhớ mãi và không chẳng may là cái một lần đó phạm một sai lầm lớn quá như vậy thì cái người mình làm tốt 100 lần đấy, đấy mà sau đó mình làm sai một lần thì cái người nhận 100 lần đấy họ chỉ nhớ cái lần các bạn làm sai Sau đó 100 lần đấy trừ đi một đúng bằng không và từ đó tình bạn bị mất đấy hay là quan hệ xã hội bị mất đấy. vì vậy các bạn nhớ rằng trong quá trình giúp đỡ bạn bè giúp đỡ được bạn bè là quá tốt rồi các bạn giúp đỡ mọi người cũng rất tốt nhưng ta nhớ rằng trong quá trình giúp đỡ giúp đỡ ba lần năm lần ta sẽ không giúp đỡ một lần để tránh tình trạng tạo thành thói quen và cái việc giúp đỡ của ta đối với họ là họ nhận là điều hiển nhiên mà phải nhớ rằng là khi ta giúp đỡ họ họ phải biết ơn ta Đấy. đó cũng chính là cái câu nói có thể là một trăm trừ một bằng không Đấy, các bạn hiểu như thế hay trong quá trình dạy học cũng vậy thầy luôn luôn tạo ra những vấn đề để cho các bạn suy luận cũng như thầy luôn luôn tự nhiên để có thể viết nhầm chỗ là dừng lại đôi lúc các bạn nghĩ là cái ông thầy này mà cái ông thầy này ông ừ, không nhớ tức là ông hay là nghĩ sai thì không phải các bạn nếu như thầy luôn luôn viết đúng thì các bạn xem có khả năng có những bạn không đọc à, các bạn hiểu như thế không đọc và các bạn không đọc thì làm sao biết được nhưng thầy muốn cố tình viết sai để thế nào để xem các bạn có giỏi bài không và các bạn thấy sai thì chắc chắn cho đó các bạn các bạn sẽ quan hoài. đúng không và nếu như trong lớp học trực tuyến trực tuyến trực tiếp thì các bạn có ý kiến ngay như này thì lúc đó mới đã biết là học sinh đang theo bài hay không Đấy. qua câu chuyện này để nhắc nhở các bạn trong cuộc sống trong học tập nếu như đường mà càng gập ghềnh thì ta đi ta càng nhớ đường đúng không ạ vậy bài học chúng ta cái con đường học tập chúng ta được tập gầy rất nhiều rất độ gập gầy xong đó mong các bạn sẽ chinh phục được những cái đỉnh cao học tập chúc các bạn sau học tập môn hóa học cũng như câu chuyện có thể các bạn vận dụng ra ngoài thực tế ứng dụng cho những người thân những người trong gia đình những người thân những người bạn thân để nhớ rằng ta chỉ giúp đỡ họ năm ba lần rồi sẽ không giúp đỡ họ một lần nào đó để họ nhớ rằng cũng có lúc ta không giúp đỡ họ là bình thường đừng nghĩ rằng là các bạn cứ giúp đỡ họ là tốt nhưng đừng để họ thành cái thói quen là cái việc mình giúp đỡ họ là hiển nhiên mà phải tạo cho họ một yếu tố rằng là khi mình giúp đỡ họ họ phải biết ơn mình Đấy, chúc các bạn học tập thật tốt môn học các bạn nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận những video mới nhất nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video theo và đây là bài tập thầy chuẩn bị về nhà của các bạn các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ và theo dõi những video tiếp theo của thầy nhé xin chào các bạn